Đêm của em thì à, em rất thích ca hát Vì cuộc đời Đâu ai giống như ai Cuộc đời ơi, cuộc đời ơi, cuộc đời ơi Em còn biết nấu ăn, làm việc nhà, nữ công gia chánh thì em cũng khá khá Dạ, dạ. Em có lắng nghe câu chuyện của bạn nữ và em nghĩ à, cái tính em nó cũng có như vậy Rồi, ngồi đi em trai dạ. Mình à, giới thiệu về à, bản thân đi nào Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh Rồi. và tất cả các à, quý vị khán giả trên trường quay Em à, tên là Trần Thị Oanh, à, em sinh năm à, 1988 Năm nay em 33 tuổi Hiện tại em sinh ra và lớn lên tại Bình Dương Em đang à, làm việc tại à, Hồ Chí Minh à. À, Trong công ty à, Thế giới Kim Cương Chuyên về và trang sức và kim cương à, Mời bạn trai Em xin à, được chào à, anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, à, các bạn à, trong à, trường quay và đặc biệt là người phụ nữ đang ngồi bên kia. Mình xin giới thiệu mình là Phạm Anh Quốc, đến từ à, Quảng Nam và hiện đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công ty của mình thì nằm ở Bình Dương nhưng mà công trình thì mình đang làm ở quận 9. À. Làm bên nhân viên kỹ thuật điện. Em có những cái ưu điểm khuyết điểm gì? Ưu điểm của em thì em rất thích ca hát, tính cách nhiệt tình, năng nổ, chân thật. À, khuyết điểm là gì? khuyết điểm là em giao tiếp rất là yếu ít nói ít nói em hả? chỉ làm thôi Bây giờ bạn mình à, giới thiệu về cái à, điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ, à, điểm mạnh của em á là em có gương mặt rất là trẻ so với cái à, lứa so tuổi, tuổi của em ừ. thì à, thường á mọi người nhìn vào á là tưởng em là tầm khoảng chừng sinh năm 2000 hoặc là ừ. năm 95 thôi. Ừ. Dạ. <laughs> Ngoài ra thì à, em còn biết nấu ăn, làm việc nhà, à, nói chung là những cái công việc là nữ công gia chánh thì em cũng khá khá. khá dạ. À. Còn về à, điểm yếu của em á thì à, em cũng ờ, có một xíu ờ, nóng tính ở trong đó nhưng mà nếu mà bạn trai bên kia đó thấy em mà đang nóng tính á mà bạn chiều em hay là dỗ ngọt em gì đó thì à, em rất là thích um, em nguội liền luôn dạ đúng rồi ừ. em sẽ nguội liền rồi bạn nam ơi bạn có chiều được không dạ em em cũng đang lắng nghe bạn nữ bên kia nói và em nghĩ là em sẽ có cách em làm cách nào vậy em trai dạ, có thể là ờ, mình sẽ chịu đựng đi đầu tiên là mình chịu đựng cái tính nóng đó trước à. để cho nó qua cơn nóng rồi thì ok khi lúc nào bình tĩnh thì mình hãy nói về vấn đề đó sao em không sử dụng cái sở đoạn của em là em hát em hát hay vô Trời em ơi, đờn, lúc ta nóng mà ta hát thì mình làm bể cái đàn luôn á Đập vỡ cái đàn Vậy em có muốn hát bây giờ cho bạn gái hết hồn không? Dạ nếu được thì có cơ hội thì em cũng xin được hát một ca khúc rồi cho, cho cơ hội liền bắt đầu tôi yêu em và em yêu tôi trong bao la có khoảng trời riêng tôi dãi nắng dầm mưa và em thay thế mà thương điều đó vẫn quanh đây có nghĩa là bình thường thôi xa quê hương rồi em ra đi mang trên vai áo gấm ngựa xe em tắm trắng màu da vội quên đi mãi lá lều tranh điều đó vẫn quanh đây có nghĩa là bình thường thôi bình thường thôi bình thường thôi bình thường thôi mà nghe sao không bình thường vì cuộc đời đời đâu ai giống như ai cuộc đời ơi cuộc đời ơi cuộc đời ơi lặng lội sau để được gì vì sao vì sao vì sao có lẽ vì điều đó bình thường thôi dạ rồi hay quá bây giờ bài hát rất là hay đó. Ờ, và em hát rất là cảm xúc luôn cảm ơn em ờ, về những giai điệu vừa rồi của nhạc sĩ bú quốc việt dạ thì nói chung là giọng bạn hát cũng lớn lên cho bạn cũng rất là hay với dạ lại là trong cái bài hát em cảm giác giống như là bạn cũng truyền được cái ờ, tình cảm của mình vô lời bài hát ừ. rồi với cái cách đánh đàn của bạn thì cũng em thấy là khá là điêu luyện ừ. dạ rồi vậy là mỗi lần mà cô gái mà nóng lên á mỗi lần mà bạn gái em hay là vợ tương lai em nóng lên á là em cứ cầm đàn lên bình thường thôi bình thường thôi bình thường thôi dạ. nhớ bài này nha dạ. nếu mà bạn đờn hay ờ, mà hát hay như vậy thì chắc có lẽ là nhiều bồ lắm hả cưng dạ không em ờ, trước giờ chỉ có hai mối tình em nói luôn đi dạ, mối lý tình do thứ nhất thì ờ, cũng cách đây 10 năm còn mối tình thứ hai thì cách đây cũng 4 năm nhưng lý do tại sao chia tay hai mối tình đó có thể là lúc đó em đang còn trẻ người non dạ <laughs> cái uh, tính cách mình nó cũng có lúc bồng bột có những suy nghĩ nó chưa tới để mà suy nghĩ thấu đáo cho người phụ nữ của mình đó thì em nghĩ đó là lý do chính nhất em nhận ra điều đó rất là tốt để chi để mối tình tiếp đây mình không có gọi là trở lại những cái điều mà gọi khiếm khuyết đó nữa rồi, mời nhà gái thử. Ừ, mình dạ. có mấy mối tình rồi dạ em tổng cộng có 3 mối tình ạ à. nói chung là cả ba mối tình thì ờ, không có cái duyên với nhau cho nên là ừ, tới thời điểm này thì à, em chia tay mình phải biết lý do tại sao mà mình ờ, lại không có duyên dạ. để chia tay như vậy dạ, em ờ, ví dụ giống như là một cái câu chuyện nho nhỏ thôi một bạn năm đầu tiên tính của bạn đó cũng cẩn thận cũng kỹ tính nhưng mà cũng khá là gia trưởng cái một hôm á là rủ em về nhà chơi xong rồi bạn ăn dưa hấu mà nuốt hột vào trong rồi cái xong rồi à, tới chừng mà đi à, chơi với em á là đi à, chơi thảo tới cầm viên thì em thấy bạn lại nhả dưa hấu ra cái cho nên là em cảm giác em không có thích lắm thì cho nên là đó cái đó là cũng là một nguyên nhân thôi có nghĩa là lúc ăn ở nhà ăn cả hột dạ đúng rồi rồi lúc đi với em thì nhả hột dạ nó cũng là một cái chi tiết mà không phải là ai cũng để ý nha dạ như vậy là bạn nam có cảm thấy là bạn nữ là hơi bị à, kỹ đó nghe Tức là để ý những cái rất là nhỏ Vâng vì Em vâng, trai vâng, phải qua. cho bên đàn gái biết rằng á <laughs> Là sao Vâng phải qua vâng dặn Sao dặn gì Ăn dưa hấu Không Làm vậy. ơn nuốt hột luôn đi nghe <laughs> Đi chơi với người ta ừ. Nhai nuốt luôn đi Đừng có phun ra nơi công cộng nghe chưa <laughs> Ai mà phun kỳ lạ vậy dạ, Bạn thấy sao Bạn nghe, thấy sao Em có lắng nghe câu chuyện của bạn nữ và em nghĩ ờ, cái tính em nó cũng có như vậy cái tính em nó cũng có như vậy Ồ, oh, chỉ là có cái để ý những việc như vậy và à, chứ em, em luôn tránh những việc như đó như, ừ. như vậy trong tưởng em có tính ăn dưa hấu phun hộp. <laughs> không nói chung thì mình cái gì mình phải tế nhị em nói cho bà mối biết là em muốn tìm một nửa yêu thương của mình à, một cái mẫu hình lý tưởng thế nào dạ chị chị vân xinh đẹp đang đứng kế bên em <laughs> à, người phụ nữ của em thì em cũng không có gì nhiều đâu cần thấu hiểu vì cuộc sống mà phải cần sự chia sẻ nhiều bởi vì sao rạn nứt mâu thuẫn gia đình từ những cái mâu thuẫn nhỏ từ cái nhỏ đó dạ, đúng không nó sẽ ừ. phát sinh em quan niệm em tình cảm phải rõ ràng rồi bây giờ cái mẫu bạn gái lý tưởng của em là như thế nào bạn gái của em thì à, có nét đẹp của mẹ nhưng mà tính cách của ba trời ơi khó Ê, em đâu mẹ em sao để khó cho... dữ à có đâu hình mẹ ra. luôn dạ có hình mẹ đây chị coi coi lắm. mẹ là mặc áo màu đỏ, đỏ đó phải dạ, không dạ áo màu chị chị thấy là mẹ của bạn này chị với mẹ của bạn này giống nhau nè ông coi coi phải không tôi với chị giống nhau á trời ơi sao giống dữ vậy giờ Giống cái áo không áo đỏ luôn vậy đó. áo đỏ không là tôi thấy giống rồi đó tại tôi chưa đeo kiến thôi <laughs> để em coi qua chào em gái dạ em chào anh thương. Huyền Linh à xinh ha nói chung là mẹ của bạn phúc hậu dạ nhưng mà thật sự á những cái người đi tìm mà để giống mẹ mình giống ba mình nó khó lắm bởi vì mình ba mẹ mình là một trong những cái điều cũng khó so sánh với ai cả dạ. mà đi tìm cái mẫu hình đó rất là khó luôn nó xuống mức mức đi yeah. Dạ. nha theo anh nghĩ như thế yeah. Dạ. rồi nó giống được cái gì giống thôi yeah. Dạ còn em muốn tìm một mẫu hình lý tưởng như thế nào à dạ mẫu hình lý tưởng của em à, mong muốn là bạn trai là không có gia trưởng ừ. không lăng nhăng biết yêu thương gia đình của mình cái hình mẫu lý tưởng của em về mặt ngoại hình á nhân dáng á dạ em hướng tới là cao hơn em là tầm khoảng chừng một mét sáu mươi tám trở lên Rồi. tướng người dáng người thì ưa nhìn không có mập quá mà cũng không có gầy quá <laughs> ưa nhìn mà không biết sao ưa nhìn ưa nhìn với người khác nhưng đôi khi mình không ưa nhìn thì sao <laughs> thôi để chút nhìn nhau còn có ưa hay không à bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi dạ. gái đi với ai dạ em đi à, với sếp của em và các anh chị à, đồng nghiệp trong công ty ạ à. rồi mời đại diện đàn gái dạ em chào chị hồng vân chào anh quỳnh linh chào à, gia đình nhà trai và anh chị trong trường quay thì em à, làm việc với lại à, oanh à, cũng nhiều năm rồi thì nhận xét oanh trước ha oanh là một cô bé rất là dễ thương tính tình hiền thẳng thắn còn ờ, thấy anh trai sao về bạn trai bên đây thì ngoại hình á, thì để oanh cảm nhận ha em không nói trước còn về tính tình á, thì em thấy bạn bên đây là dân ờ, kỹ thuật thì thường thường dân kỹ thuật thì em thấy là rất là thẳng thắn nè rồi không có à, lăng nhăng nhìn là thấy là không lăng nhăng rồi đó <laughs> rồi người ờ, có trách nhiệm với gia đình thì em thấy anh cũng đưa ra một số cái yêu yêu cầu về gia đình á, thì em nghĩ là bạn trai bên đây có thể đáp ứng được hai bạn á, thì cũng đã đăng ký chương trình rất là lâu rồi cũng độc thân cũng khá lâu rồi cho nên là hôm nay mình có cơ hội được gặp nhau ở trên này cũng không phải là dễ cho nên là hai bạn nên cho nhau một cơ hội mình tìm hiểu xem như thế nào dạ, dạ em xin hết cảm ơn dạ. cảm ơn cảm ơn bên nhà gái em trai đi với ai dạ em hôm nay em đi với ba của em à có ba ha dạ chào dạ, con chào bác Xin chào uh, hai MC Quyền Linh và Hồng Vân và xin yeah. Dạ. chào trong người trong tuần quay. Tôi là ba của ông Quốc. Nói chung về cháu gái á thì mới uh, lúc đầu tôi nhìn ra thì nói chung là còn nhỏ nhắn, xinh xắn cũng được. Nói chung là đạt làm dâu yeah. đối, đối với nhà tôi. Đánh hay không thì do hai đứa nó thôi chứ mình cũng không có ép buộc được là xin hết rồi cảm ơn uh, nhà trai dạ. bây giờ chúng ta đã được hai bên góp ý rồi bây giờ mở rào rồi hai bên tự trò chuyện coi xem như thế nào nha mở rào bắt đầu đi quốc chào anh <laughs> à, dạ chào anh em ờ, à... năm nay em cũng không có gì nhiều có, có, hoa thì phải có rồi hôm dạ. nay là cuốn sách tấm lòng của anh dạ chung thì anh rất thích đọc sách dạ yeah. Dạ. dạ em cảm ơn anh ạ à. dạ anh đợi em xíu nha người ta thường nói là mình phải kính lão đắc thọ hôm nay đó là hai ta có mặt tại chương trình này là cũng nhờ có ờ, ông tơ bà nguyệt thì ờ, em có một món quà nhỏ gửi cho ông tơ với bà nguyệt trước anh cầm giúp em nha dạ, dạ dạ em gửi cho ông tơ ạ à. cảm ơn em dạ trời ơi có đồ ăn ngon rồi <laughs> trời ơi hôm nay quà cáp giờ có cơm ngủ nó ngon dạ rồi cảm ơn cưng tặng chị ạ à. dạ ngoài ra là em cũng có một món quà nhỏ dành tặng anh trong đây thì cũng có một cái à, album để cho nếu mà hai ta mà đến được với nhau á em hy vọng sẽ tương lai là chúng ta sẽ có một số à, tấm hình á là chụp kỷ niệm và lưu vào cái cuốn album này thì cái cuốn album này nó mỏng nó không được dày thì à, em hy vọng là sau khi mà hết cuốn album này á thì chúng ta sẽ chuyển qua một cái album mới á đó là album cưới anh hiểu anh hiểu dạ. <laughs> anh cảm ơn dạ em gửi anh ý nghĩa quá mình cảm nhận về nhau đi các bạn không biết là em cảm nhận về anh như thế nào thì nói chung là em thấy anh là người cũng có trách nhiệm với cuộc sống của mình thì nói nói chung là anh cũng ờ, khá <laughs> anh cảm nhận về em như thế nào ạ à? anh cảm giác thật sự là khi gặp em thì anh cảm cảm nhận được rất là nhiều điều từ em nó giống như là cái hình tượng hình mẫu của anh nè anh nghĩ à. anh nghĩ đến à. rồi không vậy từ trời. cái cách và cái cách mà em trao cái cuốn album cuốn quà đó tuy nó nhỏ nhưng mà anh thấu anh thấu đáo được ở em rất nhiều điều em là một người phụ nữ anh cảm nhận sâu sắc rất là dạ anh cho em hỏi thăm là anh có vũ phu không không người với người mà, mà dùng bạo lực là là, bất lực rồi ừ. anh có hay đi công tác không à cho anh thì anh chỉ xin làm trong khu vực thành phố hồ chí minh và bình dương nói chung từ từ từ khi vào công ty giờ anh không có đi xin đi xa dạ à. thường á là cuối tuần á là bên anh là có thời gian hay không thường á bên em á là em nghỉ được hai ngày cuối tuần à. và những buổi tối à, khi mà đi làm về thì à, sau 6 giờ chiều thì em cũng có thời gian thì không biết trong cái khoảng thời gian á anh sắp xếp khoảng thời gian nào mà ta có khả năng là à, công việc dạ. của anh thì để có thể có một cuộc hẹn rõ ràng với em thì anh sẽ sắp xếp được dạ nói chung là anh cũng khá là giỏi nhất là trong cái khoảng mà đàn hát rồi đó thì em chỉ đang phân vân cái việc mà anh đàn hát khá giỏi như vậy á thì à, không biết ở ngoài á là mặc dù anh nói là anh có hai mối tình thôi nhưng mà em sợ nhiều lúc là có nhiều mối tình khác nữa em biết, à, đặc à, biệt là anh là okay, đi, đi công trình này kia nữa thì ừ, à, okay. cũng có khả năng cũng có à. chứ là không thứ nhất anh sẽ nói cho mẹ nếu như anh đàn giỏi thật sự cái vấn đề đó là do ở mỗi người cái đó là chỉ là cái nghệ thuật trong tình yêu và trong gia đình phải có niềm tin phải có niềm tin đừng có để những cái thứ khác nó đánh lừa mình đừng có để nó đánh lừa cái niềm tin của em về tình yêu đối với anh những cái đàn hát đó là những cái cái thú vui của anh thôi đâu phải ai đàn hay thôi. hát hay cũng nhiều bồ đâu à, tùy theo cái cách của mỗi người thôi không dạ. lo điều đó quan trọng ta tin nhau bạn trai nói đúng đó à, anh cho em okay. hỏi thăm về cái à, em cứ mắc cứ hỏi dạ. cứ hỏi nếu mà trong khoảng thời gian tới á anh sẽ định hướng như thế nào à, trong à, khi mà mình à, quen nhau khoảng bao lâu á là mình tiến tới với nhau được nói chung đã xác định bấm nút hôm nay rồi thì có thể là cái vế sau đó nó nó sẽ ngắn thôi Mới làm luôn wow, anh nói thẳng anh nói là nói thẳng dạ. Chú đã đến đây rồi là không có cái, cái, cái, cái gì để mà phải do dự nữa đó. Đúng Bây giờ đằng trai người ta nói rõ ràng Người ta lật bài ngửa luôn rồi đó Bây giờ chỉ còn quyết định là ở em thôi Rồi, dạ. rồi. Tiến hành bấm em nút Em thích thì em cứ bấm nút bên tay trái rồi bên đây trời ơi hương nút tam nội kệ nó mới đầu đó, đó. rồi bấm luôn khỏi sữa rồi ông bấm thêm cái nữa bể luôn rồi được rồi hay gì đó <laughs> biết là bấm luôn bấm banh cái nút luôn lần đầu tiên lần đầu tiên chương trình bạn muốn hẹn hò bị sự cố về bấm nút người <laughs> bấm đã làm bể luôn cái nút rồi sao thấy chưa chưa đếm gì bạn trai đã bấm rồi bấm mà quyết liệt lắm Ý, vô luôn anh thấy em rung anh mới chủ động đưa tay ra dạ. cho em dạ vậy thì em cho anh nắm <laughs> ok không được không được đúng không tùy Rồi, vâng, bấm nút vì trái tim Hãy đến nhau bằng trái tim và sự chân thành